Chào các bạn Hôm nay món ngon hồ gươm xin hướng dẫn các bạn làm món ớt ngọt nhồi thịt và giò sống Một món ăn dễ làm và bổ dưỡng Nguyên vật liệu chuẩn bị gồm có Giò sống 150g Thịt nạc xay 150g Tiêu xay Tiêu hạt Nước mắm muối đường nấm hương mộc nhĩ hay còn gọi là nấm mèo đấy các bạn ạ ngoài ra còn có ớt đủ màu và các loại rau củ quả ăn kèm Bây giờ chúng ta cần phải ướt thịt trước. Cho một chút tiêu bột, một chút tiêu bột này. 1 phần tư 1 phần tư thìa cà phê đường nước mắm 1 phần tư thìa nước mắm tí xíu muối 1 phần tư hạt nêm gà phần nấm hương này các bạn này các bạn chắc là nhìn thấy cây nấm này chắc à, lạ lắm đây một người bạn ở Việt Nam đã gửi qua và biếu tôi cái nấm này à, là trên Sapa đấy các bạn ạ trông là nó rất là mỏng này nhưng mà rất ăn thì thơm lắm đó là chúng ta trước khi làm cái món này các bạn phải ngâm trước nửa tiếng hoặc một tiếng nhá khi thái là các bạn phải bắt kiệt nước như thế này cái phần à, những cái loại nấm hương khác ấy thì nó dày cái cái phần cuống này thì các bạn phải cắt đi nhưng cái thân của cái cây này rất là mềm cho nên chúng ta vẫn để nguyên phần nào cứng thì các bạn cắt để riêng ra như thế này để tí nữa chúng ta làm nước sốt còn bây giờ chúng ta cắt phần nấm hương cắt hạt liệu các bạn nhé cái này là 30 g nấm hương giờ đây là nấm mèo hay còn gọi là mộc nhĩ chúng ta cũng cần 30g mộc nhĩ cũng ngâm cho nở và rửa sạch các bạn nhé nấm hương và mộc nhĩ tôi đã cắt nhỏ và cho trộn cùng vào với thịt chúng ta để đây trong khoảng từ 15 đến 20 phút cho thịt à, ngấm gia vị chúng ta dùng dao này, rạch một đường này đó các bạn xem trong này có hột không có hột thì các bạn thì bỏ hột ra mình cũng nhồi vừa sát đến miệng của quả ớt này thôi nếu nhồi đầy quá tí nữa hấp nó nở phồng lên nhô lên cao quá cũng không trông cũng không đẹp mắt đợi ớt hấp chín chúng ta đi làm nước sốt cho cho tí dầu vào này hạt tiêu hạt mấy hạt này bốn tép tỏi cho đã băm nhỏ chúng ta cho một thìa canh dầu hào các bạn nhé. Đường chúng ta cho hai thìa canh dầu đường nhé. chuẩn bị một chút ờ, bột năng ta cho từ từ nước bột năng vào cậu thử xem cái độ sánh nó vừa chưa độ sánh là vừa đấy chúng ta cho một thìa canh giấm các bạn nhé một thìa canh giấm nếu các bạn thích à, ăn chanh thì các bạn bắt một thìa nước cốt chanh nhưng khi nước sốt được rồi các bạn à, khi nước sốt được bỏ ra ngoài tắt bếp thì các bạn hãy mới bắt nước cốt chanh vào các bạn cho vừa lúc đang đun sôi nóng như này là chanh sẽ bị đắng nước sốt này tôi thấy vừa nếm rất là vừa chúng ta xong phần nước sốt khi các bạn hấp ớt được 10 phút các bạn thử nhé cắt đôi quả ớt ra như này đây phần trong đã chín rồi đây phần ớt chúng ta đã hấp xong và chín trông nó đẹp mắt rất đẹp mắt bây giờ chúng ta mang ớt vừa hấp chín xong đi áp chảo qua cho nó có cái mùi thơm chảo đã nóng tôi cho một chút dầu vào này chúng ta thử mỡ này thì dầu các bạn cắm vào đũa vào chỗ dầu này nó à, sủi tăm ở xung quanh cái đũa là được là mỡ đã được rồi đó chảo rồi hai cái ờ, phần ớt hai mặt ớt nó có ờ, phần sấy kém này là một thì cái phần ớt ớt này nó đã chín rồi cho nên chúng ta chỉ cần ờ, làm sơ qua cho nó có vị thơm thôi bây giờ vẫn cái chảo này chúng ta áp chảo phần rau củ quả ăn kèm nhé phần củ quả này tôi cho một thìa cái nước cốt mà chúng ta vừa làm lúc ừ, ban đầu ấy cho một thìa canh này cho nhé phần củ quả chúng ta cắt cẳng như thế này là được rồi món ăn của chúng ta đã xong rồi chúc các bạn thành công trong món ăn này hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau xin chào và hẹn gặp lại